chín phe giờ giờ bình thường thôi đấy ui đấm phát chết luôn nhưng mà hình như lại bị đùm đấy ui rồi ơi <laughs> ảo rồi đấy mẹ nó combo kia combo đùm hết cả đội hình đấy kia thì chịu rồi cay thật chưa kịp làm gì ơ nhưng mà trông vẻ tuka trông rất là là là trì nhá ui nhìn này anh em nhìn này ui rồi một mình nó đấm hết này được cái chứ nhở được cái chứ ui rồi đấm một phát trên luôn đấm phát trên luôn cây hay đấy Hay đấy Được Anh em ơi Vẫn ăn được đấy. Ui ui Đấm một phát hồi máu Một một phần tư máu luôn Càng đấy 14.000 nam cho cái con tốt ca anh em ạ Khỏe đấy chứ Ok Để xem mày ăn nổi không Ăn nổi không Ăn nổi không Ăn nổi các bạn ơi rồi đùm chúng bọn máy bay Ngon quá Máy bay hai sao bị đùm Thế thì cậu đi Thế thì cậu đi rồi Ui rồi ui Anh em nhìn đẩy kìa ơ nhưng mà bản sao Mẹ đẩy 25 màu nhưng mà lại là bản sao anh em ạ à. ừ, Thôi được rồi, thế round này gặp bản chính Bắn trưởng vào có khi phản đòn chết cơ anh em ạ à. Vớ vẩn bắn trưởng vào lại phản đòn chết ấy Ui, một lần nữa con máy bay lại bị đùm anh em ơi <laughs> Ảo thật sự Thôi thế thì đi rồi Thế thì bạn đi rồi bạn ơi Nhìn kìa Ui đẩy nhiều máu chưa Lại 25 máu nữa rồi Thế là xong Tiến 9m đi Đúng 25 máu luôn nhưng mà trận này không có ai chơi à không tôi tôi tôi tôi tôi tôi để tôi bắt con con lại bởi lên lại, ồ ui ôi nó chuyển nhanh quá anh em ạ này khôn phết <laughs> khôn phết đấy khôn phết đấy thấy tôi chuyển ra một cái là nó lé luôn con lại vừa lên lại sang bên kia ôi chết mẹ bị dính tên rồi anh em ơi ôi tôi bị dính tên rồi giết con doom đi không là bị doom này ui được được được được, được. con doom của nó chết rồi hay quá ôi tôi chết rồi anh em ơi tôi bị dính tên ơ nhưng mà nhưng mà làm sao làm sao làm sao bây giờ làm gì làm gì làm gì <laughs> làm gì nào làm gì làm gì làm gì làm gì ui giời <laughs> ảo quá anh em ạ thực ra thì người đam cũng không nhiều lắm nhở có năm nghìn đam chả biết là nó có mạnh hay không anh em ạ thôi thì anh em cứ thử thôi nhá hôm nay làm giải trí cho anh em thôi rồi đổi cho thánh Phục tôm trông thì cũng có vẻ là thánh phộc tôm đấy nhưng mà không biết là thực chiến thì như nào thì anh em nếu mà anh em muốn anh em có thể là tự tự test như anh em nhá xong anh em có gì anh em confirm lại ở tôi cũng được nhá Ok hello anh em, rất vui vì được gặp lại anh em trong clip về auto chat trên kênh Game Today Đấy thì cũng vừa mới bị Covid xong anh em ạ cuối cùng thì tôi cũng đã quay trở lại ở đây tuy nhiên là cái giọng của tôi anh em thấy là đấy, nó rất là khác đúng không vẫn còn những cái ờ, di chứng sót lại sau 5 ngày covid anh em ạ thực ra thì cái việc mà quay lại nó đã là mừng rồi đó đã là cả một cái sự cố gắng của tôi năm hôm trước ấy là tôi vẫn còn rất là khỏe mạnh vẫn còn là bình thường đấy sau đó tôi có thông báo với anh em là vợ tôi bị sốt và test thì ra covid thế nên là tôi cũng xác định là ừ, tôi sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị covid thôi Đấy thì uh, ngay ngày hôm sau là bởi vì là cái uh, sự nghiệp coi như là làm YouTube của tôi vợ tôi chấp nhận hy sinh không muốn coi như là cái um, việc ra clip đều của tôi nó bị gián đoạn chính vì thế là vợ tôi có đề xuất tôi là cho vợ vào bệnh viện để coi như là cách ly ở trong bệnh viện thứ nhất là cũng về sự an toàn của bà bầu đấy và trong bệnh viện thì các bác sĩ các bác sĩ sẽ theo dõi được và các bác sĩ có những cái hướng điều trị dành riêng cho người đang mang thai đấy để cho an toàn cho mẹ và bé thứ hai là cũng là vì công việc của chồng đấy hy sinh vào trong bệnh viện để cho chồng ở nhà có thể có cái thời gian cũng như là cái việc là thoải mái để có thể làm được clip thì hôm đấy tôi có đưa vợ tôi vào trong uh, bệnh viện ấy thì tôi cũng ở chăm sóc một ngày thì tôi cũng không nghĩ là nó lại lây luôn đâu tôi cứ nghĩ là ừ, thì hôm đấy đi vào thì cũng khẩu trang các thứ rồi thì rửa tay mình cũng giữ khoảng cách đấy nhưng mà đây nó là covid mà anh em thực ra ấy, thì cái hôm đấy tôi đưa vào vợ vào bệnh viện ở trong người tôi thì nó cũng đã có nó đã có mầm bệnh rồi đấy thì hôm đấy về ngay cái buổi tối đấy hôm đấy về thì là cũng là ừ, bị sốt sau đó thì tôi test thì cũng ra covid luôn đấy thế là thì tôi bảo ơ ừ, thế thôi rồi thì ở nhà thì mình bị covid thì mình vẫn làm clip bình thường thôi thì mình cũng chỉ là ở trong phòng cách ly thôi mà có khác gì bình thường đâu Đấy thì cứ ở trong phòng cách ly Thời gian thì làm thôi Có thời gian thì làm clip Thậm chí là lúc đấy tôi còn nghĩ là tôi có thể một ngày tôi làm được 3 clip Đấy nhưng mà nó lại không phải như thế anh em ạ Cái vấn đề là cái lúc mà tôi bị sốt xong ấy Là tôi hò rất nhiều Cái họng tôi là hò Đây là anh em cảm giác cái giọng của tôi ấy Nó cũng đã khác rồi đúng không Thì hai hôm trước ấy thậm chí là nó còn mất giọng luôn Nó còn không thể nói được cơ Đấy thế nên là tôi cũng đã thử Nhưng mà tôi không thể làm được anh em ạ Nên là anh em thông cảm nhá vì tôi biết và tôi đã từng chia sẻ với anh em là cái việc tôi ra clip ấy nó không phải là tôi làm việc vì đam mê đấy mà đây tôi luôn là coi nó là một công việc của tôi đấy chính vì thế nó là công việc nên là chúng ta không thể nghỉ quá lâu được đấy nên là lúc là tôi cũng mấy hôm trước là tôi cũng cố gắng ấy là tôi phải coi như là quay trở lại cái công việc là ra video sớm nhất có thể nhưng mà tôi không thể làm được đấy bởi vì là cái công cụ làm việc của tôi nó chính là cái giọng nói của tôi mà cái giọng nói của tôi mà nó không nói được thì là tôi sẽ không thể làm được nó cũng giống như việc là các anh em là họa sĩ thì các anh em nếu các anh em bị đau tay thì các anh em sẽ không thể vẽ được hay là nếu mà các anh em là một vận động viên thể thao chạy marathon nếu các anh em bị đau chân thì các anh em cũng không thể làm được và nói đến đây thì cũng sẽ có các anh em sẽ nói là tôi cứ việc ra clip còn không phải nói gì cả thì tôi phải nói là anh em là không bao giờ nha anh em nhá Đấy, bởi vì một người sáng tạo nội dung muốn truyền đạt đấy, đến cái nội dung mà tôi sáng tạo ra đến anh em thì chắc chắn là nó phải có nội dung và nội dung được truyền đạt qua lời nói đấy, nếu không có nội dung thì tôi sẽ không làm nha anh em nhá đấy nó luôn là cái tôn chỉ ở trên cái kênh này mỗi một video ở trên kênh này ra nó đều có một cái nội dung và nó được lên kịch bản ngay từ đầu trong clip tôi nói cái gì tôi chơi ra sao tôi xây dựng đội hình nó như thế nào tôi muốn truyền tải điều gì đến với anh em thì tất cả nó đều lên kế hoạch ngay từ đầu rồi anh em ạ Chứ không phải là tôi uh, thư giãn, tôi bật điện tử lên tôi chơi điện tử xong rồi tôi quay lại tôi tôi tôi tôi, tôi up lên cho anh em thì không phải nhá anh em nhá. Đấy, nó có kế hoạch của nó. Kế hoạch trong công việc. Đấy mà công việc ấy thì nó sẽ phải có giờ giấc, nó phải có tiến độ. Chứ không phải là thích thì làm mà không thích thì nghỉ. Đấy, hôm nay làm ngày mai nghỉ không thể là làm như thế được. YouTube nó sẽ đánh giá cái người làm việc chăm chỉ Đấy, và cái người mà lười cái người lười thì nó sẽ không có đề xuất cho mọi người xem và những cái người làm chăm chỉ ấy, thì nó sẽ ra đề xuất rất là nhiều Đấy, nó chính là cái thuật toán của YouTube mà bất cứ ai mà muốn làm YouTube là phải tuân theo nhưng mà cái điều mà tôi vừa nói ấy, nó chỉ là phụ thôi còn cái chính ấy, ở đây nó chính là tôi được cái sự ủng hộ của anh em về mặt vật chất Đấy, anh em trả lương cho tôi tôi coi như là trả lương bằng cái việc là ủng hộ qua donate và ủng hộ qua đăng ký người ủng hộ trên kênh thì đó là cái hình thức trả lương cho tôi và tôi phải có trách nhiệm với những gì mà tôi đã được nhận từ 300 anh em nhá. Đấy, chính vì thế là tôi sẽ không nghỉ lâu đâu anh em yên tâm là tôi sẽ không nghỉ lâu đâu. Tôi sẽ cố gắng tôi quay lại một cách sớm nhất có thể. Hai hôm trước là thực ra là tôi cũng có một cái status ở trên tab cộng đồng là tôi cũng định là hôm đấy là tôi làm clip đấy. Đấy nhưng mà đấy hôm đấy rồi thế nào rồi nó lại coi như là không thể nào mà có thể làm clip được bởi vì nó hò quá nhiều anh em ạ. Chính vì thế là tôi thì tôi không thể làm mà để một cái chất lượng video mà nó toàn những cái tiếng khục khặc nó làm cho anh em khó chịu ở trong video được nó là một cái cơ bản rồi nó là một cái nguyên tắc cơ bản của một cái người ra clip ở trên youtube rồi đấy đấy là nó phải có thể là là là mặc dù là giọng mình nó không được hay nhưng mà nó sẽ phải là dễ nghe chứ nó không thể là lúc nào nó cũng ho vào trong cái mic để cho anh em nghe những những cái tiếng ho được chính vì thế là tôi quyết định là để khi làm một cái giọng của tôi ấy cái họng của tôi ấy nó không ho nữa nó đỡ đi đấy và cái giọng của tôi nó cũng uh, dần trở lại cái trạng thái bình thường thì tôi mới ra clip thì hôm nay thì tôi cũng cố gắng để tôi có thể là ra được clip anh em nhá đấy cũng rất là cố gắng mặc dù là cái giọng anh em cũng có thể thấy là nó cũng hơi khác và nó chưa được coi như là giống như mọi ngày thì anh em thông cảm nhá và đầu clip thì tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ kênh tôi xin được cảm ơn anh em Quốc Thịnh và anh em An Calet đã trở thành hội viên mới ở trên kênh. Đồng thời tôi xin được cảm ơn anh em Đức Huy Trần, anh em Bùi Đình Tuyển, anh em Bình Trần và anh em Trung Phạm đã tiếp tục gia hạn gói hội viên để ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và bây giờ tôi xin được giới thiệu cái nội dung của cái clip ngày hôm nay. Anh em thấy ở cái đoạn đầu clip không? Anh em thấy đoạn đầu clip đó chính là cái clip ngày hôm trước. Đó là cái clip ra vào cái thời điểm trước khi tôi bị Covid Tôi um, làm clip có nội dung dồn toàn bộ đồ cho con ca Để xem là con ca này nó mạnh đến cỡ như thế nào Đấy Cái Tutka sau khi có full đồ thì đúng là thánh phòng thật Đấm một phát chết luôn Đấy, anh em có thể xem cái đoạn đầu clip Anh em cũng có thể thấy khá là mạnh Khi mà chúng ta dồn toàn bộ những cái món đồ đam cho con ca Để tối ưu hóa cái sức mạnh ở cái skill của con Tutka Đấy thì Tutka thể hiện khá khỏe mỗi lần tung trưởng đấy là coi như là một mạng là ra đi tuy nhiên là cái um, cái cái video trước ấy tôi cảm giác là nó chưa được thỏa mãn phải không anh em đấy tôi và tôi cũng nghĩ là sẽ có rất nhiều anh em ở đây là cũng đồng tình với tôi đấy sẽ có đồng tình với tôi về cái việc là là video trước là hoàn toàn là nó chưa có thỏa mãn được tôi và khá nhiều anh em ở đây xem kênh sẽ có những cái kỳ vọng về một cái con tút ca mà nó sẽ thỏa mãn được chúng ta hơn Sẽ thể hiện được nhiều hơn cái sức mạnh đặc biệt của nó Đấy mà chỉ tôi nghĩ là chỉ có tôi thôi Chính tôi sẽ làm cái việc này Chứ còn tôi nghĩ là nếu mà tôi không làm cái việc này thì chắc là cũng chả ai làm hết Đấy chả có ai đi dồn đồ cho con tút ca làm cái gì cả Thì hôm nay tôi sẽ làm lại anh em nhé Đấy cái thứ nhất là để coi như là chứng minh cho anh em thấy là cái con tút ca này nó khá là mạnh cái thứ hai đấy chính đương nhiên rồi nó chính là cái việc là sâu khả năng kỹ năng chơi điện tử của tôi <laughs> nha anh em nhá rồi bây giờ mình cười mình cũng không cười cho nó thoải mái được cười mà nó cứ bị rắt rắt ở trong họng anh em ạ à. cay thật đấy anh em ờ, tôi nghĩ là anh em đừng có nghĩ là tôi bị ốm tôi ờ, làm content tôi làm video clip cho anh em xem nhé Anh em cứ nghĩ là cái người mà đang làm video clip cho anh em ấy Là cũng là Tuấn Cơm Tuy nhiên là ở một cái thế giới khác anh em nhé <laughs> Ở vũ trụ song song anh em nhé Một vũ trụ mà đấy cái giọng của Tuấn Cơm nó rất khác Nó sẽ khiến cho nhiều anh em cảm thấy hơi ức chế một tí <laughs> Nhưng mà nói thế thôi chứ còn trước đây thì cũng có rất nhiều anh em ức chế cái giọng cũ của tôi mà biết đâu đấy lại mặc dù là chuyển sang cái giọng này thì có một vài anh em thấy ức chế nhưng mà những cái ông ngày trước thấy ức chế thì lại thấy hay <laughs> ừ nhở sao tôi lại không nghĩ ra cái chuyện này nhở cũng được thế này lại có thêm fan đấy thế này có thêm fan đấy thế này có thêm fan đấy anh em ạ Đấy, bởi vì là tôi biết bởi vì là tôi biết ý, các ông ấy mà ngày trước thấy cái giọng tôi nó bình thường ấy Thì bây giờ xem giọng tôi nó có không hay ấy Thì vẫn xem thôi, bởi vì là quen rồi Quen rồi, nhiều khi là xem lúc đầu là vì giọng nhưng mà sau này là vì nội dung Đấy, còn bây giờ lại thu hút thêm những cái người mới Là vì cái giọng mới của tôi thì sẽ thu hút được thêm những cái người mới <laughs> Hợp lý, hợp lý, hợp lý, hợp lý Hợp lý đúng không anh em? Hợp lý Trận này thì Tutka vẫn một sao anh em ạ Toàn một sao Đấy, ở đây là tôi đang có là ở đây là ba cặp vẫn chưa lên được hai sao Hôm nay thì chắc chắn là tôi sẽ làm lại cái content dồn đồ cho con Tukka anh em nhá Đấy như ở cái trong cái trận trước ấy Con Tukka nó chưa được thể hiện quá nhiều cái sức mạnh của nó Đấy bởi vì cái trận đấu nó kết thúc quá nhanh Cũng như là cái việc là chơi cái bộ phe giờ thường là hay bị đun thường là hay bị tên nó bắn vào chúng người đứng im đấy chính vì thế nên là hôm nay nha anh em nhá trong cái buổi ngày hôm nay tôi sẽ thực hiện lại tôi sẽ chơi cái con tức ca và tôi sẽ dồn đồ cho nó làm một cái video clip mà nó rõ ràng hơn nó thể hiện được cái sức mạnh của cái con tức ca này một video clip duy nhất để có thể thể hiện được cái thỏa mãn của tất cả mọi người tất cả anh em ở trên kênh nhá anh em nhá ok chúng ta bắt đầu thôi thôi tôi bán cái con gren đi con Gren này chưa cần lắm anh em ạ. Thực ra thì lấy tiền, bây giờ tích tiền lên 50 tiền đã ở tính. Ở giai đoạn đầu này thì tôi cần phải có cái lượng tiền để tôi roll cái con một sao, tôi roll sớm anh em ạ. Tôi roll con một tiền lên 3 sao. Đấy bởi vì chúng ta đang chơi là bằng co một đô Đấy mà co một đô chắc chắn nó phải lên 3 sao mới chơi được rồi chứ không thể nào mà chơi chơi chơi chơi uh, tút ca nhưng mà lại lại chỉ chơi có hai sao thôi thì yếu lắm, không được anh em ạ. Nên bắt buộc phải chơi roll mà roll là phải roll ở level thấp. Đấy. Đây rồi. Ách lên được hai Sói lên được hai, tức ca lên được hai nữa thì ngon. Hai thằng Clyde cơ. Feather, Beat, Clyde, Goblin khá nhiều line khác nhau Trận này thì thực ra nếu mà chơi 9 Warrior thì cũng chả sợ bộ nào cả Nhưng mà ờ, cái, cái, cái, cái vấn đề là video clip trước là tôi chơi 9 Warrior rồi Nên là có thể là trong video clip này tôi không chơi nữa Đấy, Tôi sẽ chơi con Tức Ca này trong một cái đội hình khác nha anh em nhé Đấy chứ còn hai clip 9 Warrior dồn đồ cho Tức Ca thì nó cũng không hay Ok Nên là hôm nay chơi đội hình khác còn xem chơi với cái đội hình gì thì phải từ từ Đợi chút để tính toán xem như nào nhưng mà nếu mà về cơ bản nếu mà thường ấy, mình thường nhá thì cái con Tutka này nó sẽ ở trong cái hệ Wario và là cái tộc là tộc Beat. Đấy, nếu mà kết hợp cái con này ở trong cái bộ Wario Beat tức là 6 Wario kết hợp với 6 Beat là đánh ở level 10 ấy thì là nó cũng rất là mạnh. Đấy, rất mạnh nhá. Bởi vì làm sao con này này nó trong cái bộ 6 bit là nó cái cái đam của nó là cực kỳ to luôn, để một cái cú vào phòng tôm thì nó sẽ rất mạnh. Đấy Nó chỉ không có được cái phản phản đam thôi Không có phản đam của 9 Warrior thôi Nhưng bù lại nhá Cái giáp của lượng giáp của nó rất to đấy Lượng giáp của nó là phải rơi vào tầm khoảng hơn hai chục giáp đấy, Hơn hai chục giáp là bao gồm là 18 giáp cộng thêm của bộ Warrior Rồi thì là chúng ta có thêm cái lượng giáp đến từ đồ nữa Đấy nên là cái việc mà cái bọn này nó cực kỳ trâu Đấy, ngoài ra thì nó còn có đam nữa Đến từ 6 con con con bit nữa Đấy nên là tôi chuyện này không chơi 9 war mà tôi sẽ bỏ qua các berserker luôn nha anh em nhá berserker nó sẽ không có trong đội hình đấy đấy bây giờ lên 7 lên 7 cho con hai sao này vào được không chứ có hai sao mà để ở ngoài nó buồn cười lắm anh em ạ lên 7 luôn mặc dù là không cần thiết lắm đâu nhưng mà thôi cứ lên 7 đấy sau tôi dồn đồ vào cho con này dồn đồ vào cho con lava saman Đấy, còn lava saman này thì nó là hai sao nên là đam tạm thời thì bây giờ nó đang đang là gọi là to nhất là tôi sẽ dồn đồ cho con này Đấy, bao giờ mà Tutka lên được hai sao thì lại dồn đồ cho Tutka Đấy, hoặc là bao giờ mà con ờ, con, con Aquaman lên được hai sao thì tôi sẽ dồn đồ cho Aquaman Được kìa Đứng ở trong góc này Trời ơi, bắn trưởng chả dính con nào kia Chán thật Khỏe chứ đó từ từ đấy anh em ạ từ từ bây giờ ra con gấu con cáo sớm ấy thì chốt là chơi warrior beat còn nếu mà giả sử nhưng mà không ra được không không không ra được thì chúng ta có thể chơi gì vẫn còn vẫn còn đội hình ở đây có lava saman rồi đúng không chúng ta có thể chơi 6 đỏ kết hợp với cả cả 6 warrior đấy thì nó lại thiên về là gì thiên về là là, là, là trâu hơn trâu chó hơn Đấy, máu to, giáp to Nhưng mà bù lại thì đam lại bé Tuy nhiên là vẫn có một cái hay Đấy Sẽ có anh em biết và sẽ có anh em chưa biết Thì ở trong cái bộ 6 đỏ kết hợp với 6 warrior là có một cái hay đấy chính là nó phô diễn được cái sức mạnh của cái con con con tướng của anh em nếu mà anh em cho nó đứng ở trong cái bộ gót đấy gót đỏ là có thể chơi được nếu mà chơi 6 ờ, warrior kết hợp với cả 6 đỏ là chúng ta có thể kẹp gót vào là rất là ok anh em nhé à, tôi sẽ có thể là tính đến cái con đường là chơi uh, chơi, chơi chơi chơi chơi warrior kết hợp với sáu sáu sáu đỏ đấy cũng ok chơi được đấy mạnh ấy chứ lava saman gây đam cũng khá nhiều được ủ gấu này chơi không nhỉ tự nhiên là ừ, tôi lại có cái ý tưởng là tôi lại chơi chơi sáu warrior sáu đỏ anh em ạ Đấy chính vì thế là tôi lại tự nhiên tôi lại thích cái ý tưởng này hơn Bởi vì khi mà mình kẹp gót vào ấy Là con tút ca này nó sẽ tung cái cú phồng tôm là liên tục đấy anh em này Đấy mà nó sẽ thể hiện được nhiều hơn là nếu mà chúng ta kẹp vào cái bộ 6 Warrior 6 bit 6 Warrior 6 bit ấy, thì con này đấm nó không được bao nhiêu ở trong một round Nhưng mà nếu mà chúng ta người ta chuyển sang cái bộ 6 Warrior 6 đỏ ấy Thì cái thời gian ở trong một cái round đầu nó sẽ dài hơn Đấy, thứ nhất là nó sẽ dài cái thời gian ở trong một round hơn Thì cái con Tutka này nó sẽ được thể hiện nhiều hơn là chắc chắn rồi Và cái thứ hai ấy là cái con Tutka này khi mà nó ở trong cái bộ gót ấy Thì nó sẽ được tung trưởng nhiều hơn Thì cũng đồng thời cũng dẫn đến cái việc là nó sẽ được thể hiện nhiều hơn Đấy, tung trưởng nhiều hơn mà Nên tôi nghĩ là nếu mà không có gì thay đổi thì có thể là chúng ta chơi gót đỏ nha anh em nhá gót đỏ kẹp Tutka đi <laughs> Tutka là một con bộ gót đỏ đi Để xem là cái cỡ mạnh đến cỡ như nào nhá anh em nhá rồi nó sẽ thể hiện được rất nhiều trong cái bộ đấy tôi thường tôi hay test sức mạnh của tướng một tiền là tôi toàn kẹp vào cái bộ gót đỏ bởi vì là ở trong cái bộ đấy thì đúng là một mình cái con đấy nó là nhân vật chính luôn nó tách biệt hẳn với cả cái đội hình đấy thì chúng ta sẽ biết được cái sức mạnh thật sự của nó rồi rồi từ từ đã anh em bây giờ cứ 50 tiền rồi tính chứ còn ờ, không không vội nha anh em nhé bộ này là phải roll ở level thấp mà Level 7 là phải chơi rồi Chơi ở level 7 rồi anh em ạ Không lên 8 Chúng ta chơi chúng ta chơi một tiền ở level 7 thôi Đấy nên là vừa lấy nếu mà tôi tôi mua con con con con gấu ấy thì thực ra là anh em cũng biết là nếu mà tôi chơi ở level 7 thì kẹp gấu vào thì nó cũng không thêm được một bit. Nó vẫn chỉ là hai bit thôi. Nó không lên được 4 bit đâu. Muốn chơi 4 bit là phải chơi ở level 8 cơ. Thế nên thôi anh em ạ. Thôi. Mua vào thì nó cũng thế thôi đấy nên là thôi thứ có con lava saman rồi thì chơi luôn hay sao anh em ạ <clears throat> rồi chuyện này rất nhiều like nhá tôi thấy nhận thấy là chuyện này có có phe giờ có like có cờ like có phe giờ đấy mà có cờ like có phe giờ và có cả bit nữa cái bọn bit phải nói là sợ nhất là cái bọn bit dạo lên game nếu mà chơi gót đỏ chơi gót đỏ thì sợ nhất là bít luôn đấy bọn bít được counter gót đỏ còn cái bọn Glide thì thực ra đam của bọn Glide nó không không nhiều lắm bọn Glide không nhiều có thể ờ, ờ, gọi là cù nhây câu kéo thời gian ở trong một round chơi được vẫn chơi được sợ nhất đấy anh em cũng biết đấy là chính là cái bọn bit đang ngồi chuỗi luôn anh em ạ dã man không rồi dồn đồ cho tức ca đó Đấy chúng, chúng ta dồn luôn cái thời điểm này cho anh em thấy sức mạnh của nó luôn Đấy À còn một cái nữa Còn một cái nữa mà nó nó, nó, nó gián tiếp nó dẫn tới cái Nguyên nhân mà hôm nay tôi phải làm cái clip này Anh em biết là gì không Hôm trước có một bạn bạn hỏi tôi Sau khi mà tôi ra cái clip ờ, dồn đồ cho Tutka ấy để, để, để chứng minh cái sức mạnh của Tutka thì có một bạn bạn hỏi tôi là như này Bạn hỏi tôi là cái con Tutka này nó có combo với cả ờ, quẹt mực không nếu mà tôi kẹp Grim vào thì sau khi cờ Grim ấy Nó quẹt mực ấy thì cái con Tuca này nó đấm vào cái, cái con bị quẹt ấy Thì tất cả đội hình liệu rằng có bị đấm hết lên trời không Thì tôi không biết Phải nói là tôi không biết Ngày trước thì không, bây giờ thì không biết Nên là bây giờ tôi chính vì cái đấy đấy Nên là tôi mới phải ra cái clip này để tôi test lại Đấy, có tâm không? Rất có tâm <laughs> Youtuber làm về auto chat Có tâm nhất luôn Đấy Tôi phải tự nhận là có tâm nhá Không thể nói là không có tâm được đây rồi, hay quá <coughs> Anh em hỏi một cái là tôi Thậm chí là tôi không biết, tôi không dám trả lời Tôi chỉ nói là ngày trước ấy, thì nó không được Đấy, còn bây giờ thì chưa biết Thế thôi Đấy, còn để muốn biết hay không thì là phải test Đấy thì hôm trước tôi có nói với cả anh em là anh em chơi thử đi, anh em test thử đi Nhưng mà rồi tôi lại thấy áy lấy tôi lại phải là test Tôi lại phải tự chính tay tôi tôi test Bởi vì tôi là tôi no cho cái việc là anh em chơi xong anh em bị tụt rank Đấy anh em thấy không? Có tâm chưa? Rất có tâm nhá Tôi phải nói thật với anh em là có tâm nhất luôn ấy Không có ai có tâm bằng tôi đâu Ở những cái kênh khác ấy Có khi anh em hỏi người ta trả lời luôn Mà trả lời sai người ta cũng trả lời cơ Đấy có khi người ta đeo biết người ta cũng trả lời Như tôi là tôi không chắc chắn là tôi cứ phải ờ, ờ, Test cho nó chắc chắn ờ, Chứng minh anh em thấy Là nó có được hay không Anh em thấy không Đấy chứ tôi Mặc dù là có thể là kinh nghiệm trò này là tôi phải nói thật là bây giờ là nó bước sang năm thứ năm rồi đấy. Từ năm hai cuối năm 2018. Đấy, thì bây giờ là anh em thấy là bây giờ là bước sang là chuẩn bị là hết năm 2022 rồi. Đấy, tức là gần hết 4 năm rồi. Chuẩn bị bước sang năm thứ năm mình có vẻ mình làm tròn hơi <laughs> mình làm tròn hơi hơi hơi nhiều nhỉ hơi giờ bốn năm đấy gần hết 4 năm rồi mà anh em thấy không là tôi vẫn còn chưa chắc chắn về về về, về cái, ờ, cái, cái cái cái lý thuyết ở trong con game này tôi vẫn phải là coi như test lại để cho anh em biết chắc chắn như thế tôi mới yên tâm được cũng như là như thế là mới xứng đáng với cái danh hiệu siêu cấp vô địch vũ trụ của kênh này <laughs> anh em nhá thế là thôi rồi test cho anh em xem kẹp grim luôn nhá ok ở level 8 chúng ta sẽ kẹp được grim vào nhưng mà tôi tôi chưa lên 8 vội đâu <coughs> Bao giờ ấy mà cái con tốt cao lên 3 sao thì tôi mới lên 8 Còn chắc chắn là tôi sẽ dừng ở 7 và tôi sẽ roll lên 3 sao đấy anh em ạ Không lên 8 đâu Lên 8 khó roll lắm Ui thằng này có bay bay màu luôn không? Không không vẫn còn 13 máu Roll nha anh em nhá Roll không? Roll level 7 rồi anh em ạ Đây rồi hơi đen đấy bây giờ mới lên được hai sao đây rồi dream này à quên ở ờ, uh, à, grand herat này thực ra là ngay từ level này là tôi có thể là kẹp gót được vào luôn rồi tí nữa là bỏ cái gì bỏ con sói <clears throat> Grim thì sẽ quẹt ừ, nó sẽ quẹt mực thì nó sẽ combo được với con Doom, combo được với cả con uh, Aquaman. Tuy nhiên là chúng ta sẽ chỉ được chọn 5 con Warrior thôi. 5 con Warrior ở trong bộ đỏ thì chắc chắn là sẽ có hai con. Đấy là con uh, Swordman là một, con thứ hai con Ách là, là con thứ hai con thứ ba chắc chắn có ở trong cái bộ warrior là chính là con ca, con thứ tư chắc chắn phải có là con god of war rồi vậy là chỉ còn có aquaman hoặc là doom thôi thì tôi chỉ được chọn một trong hai đấy thì tôi chọn tôi nghĩ là tôi sẽ chọn aquaman để nó phát huy sức mạnh tấn công của cái con ờ, ca, quẹt mực sau đó trừ giáp sau đó thì là đấm hất lên thì nó sẽ rất mạnh Đấy, còn Doom thì thực ra chỉ để khóa chiêu thôi thì nó nếu mà nó nó để nó hỗ trợ cho con Tutka thì không, không hỗ trợ được nhiều. Đấy, nó gọi là cái bộ đôi song sát mà tôi thường hay nói với anh em ấy. Đó chính là con Tutka và con con con con Aquaman ấy là một cặp luôn ấy. Đá cặp với nhau thành một cặp song sát, khung thành chi luyến à, song kiếm hợp bích à. à. Ừ. Đó. Okay. Chúng ta tiếp tục luôn thôi Roll ở level thấp anh em nhé Cứ bao giờ Tutka lên được 3 sao rồi thì áp cấp Đây rồi hai con nữa Rồi bán con này đi Ui đây rồi một con nữa thôi anh em ơi Lava Saman à Lóc lại không Thực ra thì cũng chả cần tôi nuôi thì tôi cũng có thể nuôi được con lava saman đấy nhưng mà tầm này thì nếu như thế thì bị phí mất một cái ờ, gọi là lần gọi là free roll ở đầu round bởi vì cái thời điểm hiện tại vẫn chưa đến cái thời điểm mà chúng ta cần cái con lava saman nó phải lên 3 sao thôi rồi roll thôi Ui ừ, đây rồi anh em ơi Hay quá Được rồi anh em ơi Đây rồi Đấy Bây giờ à, lên 8 là kẹp được 4 đỏ này Kết hợp với cả 6 warrior 4 đỏ Ok hai gót Rồi Đấy xong lên 9 lên 10 thì là sẽ là 6 warrior uh, ờ, Kết hợp với 6 đỏ hai gót Hợp lý không? Quá hợp lý Đúng kịch bản ở đấy Ok Thôi bây giờ thì giữ tiền lên dần lên 9 lên 10 thôi Tầm này chắc là Tutka vẫn chưa phải là gọi là mạnh lắm đâu Đấy bởi vì là vẫn đang chưa form đủ bài Chưa đủ đội hình và có một cái lửa đấy chính là Chưa đủ đồ Nhưng mà tí nữa thì nó sẽ mạnh Nó khoảng round 30 trở đi hai món đồ cam ấy thì bắt đầu mạnh <clears throat> Đây rồi đây nha anh em nhá, quẹt mực này. Quẹt mực đi, quẹt mực đi. Đây nhá, chúng ta test cái quẹt mực ở cái cái cái cái đoạn này được này. Để xem nào, xem là quẹt mực quẹt được rồi nhá. Quẹt không có anh em ơi. Không được anh em ạ. Không được, không được, không được. Tức là quẹt mực ấy là nó sẽ không có tác dụng. Anh em ạ, không có tác dụng nha anh em nhá. Con ca này đấm nó sẽ không có tác dụng với cái quẹt mực đâu. Bây giờ là cần gì? Là cần là cần con uh, heo. Bây giờ cần ra con heo để cho vào giữ máu đó lên lên 9 có thể vứt theo vào giữ máu được bây giờ nếu mà tôi lên 9 ấy thì tôi kẹp được thêm saman nữa nếu mà chơi scum saman này là có thể là là kẹp saman nữa này đã dạ, được này đấy nhưng mà nếu mà trận đấu này mà giả sử nhưng mà chúng ta không chơi con heo thì sao bởi vì là thực ra ấy, nếu mà chúng ta chơi chơi chơi chơi Storm Saman mà kết hợp với cả Lava Saman là chúng ta có một cái hack đầu game có trị giá là 6 giây đấy mà nó thường là nó hay hack vào con co của địch là một cái khống chế rất mạnh thường thì nếu mà chơi cốt đỏ sẽ bỏ đi cái con Swordman ấy anh em ạ à, bỏ Swordman rồi chơi Lava Saman kẹp với cả uh, Storm Saman và kẹp với cả heo tuy nhiên là ở trong trận đấu này thì không thể bỏ được Swordman bởi vì nếu mà bỏ Swordman thì chúng ta mất cái bộ ờ, bộ bộ bộ Warrior 6 Warrior thì không được Đấy, đấm bọn ép vẫn ngon này Nên nhớ là cái cái trưởng của con Tutka này Skill của Tutka là nó đấm nó xuyên ép nha anh em nhá Đấm là xuyên ép Đã tung trưởng rồi ấy Đã tung trưởng ấy là chắc chắn là đấm trúng Đấy Không thể đấm trượt hải hóa cắt chuỗi được luôn anh em ạ à. Có tiền Cái con Tutka này mạnh lắm nếu mà anh em không biết thì tôi xin chia sẻ với anh em những cái điều đặc biệt mạnh nhất của cái con tức ca này mà không có bất cứ một cái con con con bài nào ở trong cái bộ bài này nó có thể mạnh như cái con này đấy thì tôi xin chia sẻ một vài những cái điểm đặc biệt nhất của con này cái điểm đặc biệt nhất ấy của cái con con tức ca này nó chính là cái skill của nó là nó gắn liền với cả cái sức mạnh tấn công Tức là nếu mà tấn công của anh em càng mạnh Thì cái cái sức mạnh ra đòn của skill nó càng mạnh Nếu anh em dồn toàn đồ đam cho con này thì Với mỗi một cái cú tung trưởng nó, nó sẽ được nhân 6 lần lên nha anh em nhá 6 lần với cái sức mạnh tấn công của nó Tôi lấy ví dụ như là đam của nó là 500 Thì tức là cái cú đấm của nó sẽ có cái cái cái, cái sức mạnh nó là 6 nhân với cả 500 Có nghĩa là nó sẽ là 3.000 đam nha anh em nhá gây ra Và nếu mà cái con tướng địch ấy mà nó là không giáp tôi lấy ví dụ như là cái con gấu bố bốn tiền trong cái bộ ít chẳng hạn nó là cái con không giáp tức là một cái cú đấm này nó sẽ là gây 3.000 đam cho con gấu bố luôn với một cái con gấu bố 3 sao không có đồ không có giáp thì chỉ một phát là gấu bố đầy máu cũng chết luôn anh em nhá đấy tôi chỉ lấy ví dụ cơ bản nó là như thế thôi đấy là ví dụ cơ bản về cái việc là đối thủ không giáp và một cú đấm lên thì gây ra 3.000 đam đấy Thế còn đối với cả trong cái trận đấu này Với một cái sự hỗ trợ đến tận răng Có kết hợp với cả trừ giáp đến từ vị trí của con con Aquaman Với cái số lượng là trừ tới 45 giáp ở level 3 sao Thì cái con Tutka này tôi phải nói thật với anh em là đấm một phát ấy Thì nó không phải là chỉ là có 3.000 máu thôi đâu Anh em ạ Với những cái con không giáp mà nó bị trừ đi âm giáp ấy Nó bị trừ chỉ rơi vào tầm khoảng âm 10 giáp thôi thì là nó sẽ là 6.000 đam chứ nó không còn là 3.000 đam nữa đâu anh em ạ đấy anh em cứ để ý mà xem tí nữa rồi sẽ có quả nó sẽ là như thế ấy anh em thấy không đấm một phát <clears throat> đấy khỏe lắm anh em ạ cái cú đấm của nó nó kết liễu đối thủ rất nhanh có đồ cam này đồ gì đây ừ ra phản được mặc dù tôi vẫn thích cái chiến thắng hơn chiến thánh trước chiến thắng ấy trước <clears throat> Nhưng mà thôi được rồi Lấy giáp phản cũng được Châu tí đã Thực cả mạnh lắm Nếu mà combo đẹp Quẹt mực Sau đó thì ờ, trừ giáp Sau đó là cái con con ờ, con, con, con Tutka này nó sẽ thực hiện skill Nó đấm từng con một luôn <clears throat> Với những cái con càng ờ, ít giáp Thì cái con Tutka này nó đấm cũng càng khỏe Đấy mà bây giờ chúng ta kẹp gót vào rồi Thì là cái cooldown của nó ấy Nó chỉ còn có khoảng 4 giây thôi Đến 3 giây, hơn 3 giây một chút thôi Là có thể tung được một lần trưởng Thì nó rất là khỏe Mặc dù là cũng là hơi tiếc bởi vì đây là một cái cái đam gọi là skill đam đơn mục tiêu nhưng mà lại không kết hợp được với cả grip. Nhưng mà không sao cả, nó vẫn rất khỏe anh em ạ. Ui thằng chỉ biết này. Được không? 6 bit nhá anh em nhá. 6 bit kẹp với cây à. Ui anh em nhìn kìa. Ui rồi ôi đấm một phát cây bay màu luôn. <clears throat> trừ giáp nhá. Đây trừ giáp này anh em này. Trừ giáp để xem gấu bố chịu được bao phát. Khỏe quá anh em ơi Chú ơi khỏe quá Combo giữa Grim Grim và, và, và trừ giáp là con này nó đấm là gần như là một phát là chết luôn á Đấy Kinh chưa Căng không Anh em thấy căng không 6 bit đấy nhá Gặp 6 bit không sợ luôn Mà đây rõ ràng là gót đỏ nha anh em nhá Nhưng mà gót đỏ mà kẹp với cả Warrior thì nó khác Anh em ạ à, Gót đỏ kẹp với Warrior Đấy, Warrior là máu trâu nhưng mà lại giáp to nữa Nên là cái bộ này nó không sợ bít Ok, vậy là không sợ bít Điều tôi lo lắng là thực ra là tôi lo lắng quá thôi Tôi chưa, bây giờ tôi thấy là cái bộ này nó đeo sợ luôn Rồi để xem tiếp theo nó sẽ như thế nào đây Chưa gặp thằng Trung Quốc Thằng Trung Quốc chơi 9 Warrior uhm, Để xem nhá, xem nào cái bộ này nó đánh được 9 Warrior không anh em nhá Tôi nghĩ thì cũng bình thường thôi Bộ này thì thực ra thì sợ Sợ gì chín qua đâu Trừ giáp một phát là là coi như là, là, là không ai mà Dồn đồ cho Berserker một sao á Vãi đái thật <clears throat> Combo đẹp trừ giáp một phát là tất cả đều méo luôn Méo bột luôn Không nói nhiều Cần mực đi Hay quá Rồi Trừ giáp quá đẹp luôn anh em ơi Ui dồi Bọn Warrior này bị trừ giáp là hết mà Trừ tới 30 giáp cơ mà anh em Ở level 2 sao của con con Aquaman là trừ tới tất 30 giáp Cái bọn Warrior này cộng thì có hai mươi mấy giáp thôi mà Trừ là hết giáp luôn Là cái giáp bằng không đấy Căng không Đấm nó 9 Warrior như con luôn Tôi cũng chỉ đánh ở level 9 thôi Chưa lên 10 đâu Khỏe quá anh em ạ Rồi Luôn tiếp Mấy con Warrior thì cho hết đến 3 sao anh em nhá Bởi vì nó nó kẹp được hai bộ mà Warrior với cả đỏ thì Warrior là có giáp Đấy nó nó vừa có giáp nó vừa máu to nữa Tôi nghĩ là tôi sẽ roll nốt con Aquaman lên 3 sao rồi lên 10 Trừ khi là bây giờ ra được một con Nếu mà bây giờ ra được thêm một con đỏ nữa đi hơi đen nhỉ anh em nhỉ từ nãy giờ vẫn ở đứng ở level 9 luôn nhưng mà vẫn chưa thấy ra con con con heo hay là con omen gì cả đen quá nhỉ giờ ra con heo khi là dí nó phát là cho lên 10 luôn chơi 6 đỏ luôn đấy 6 đỏ là máu là cực kỳ trâu đó bây giờ đấm được thằng 9 warrior rồi này còn thằng uh, Clyde đúng không Clyde chưa chưa thử còn Clyde là vẫn chưa thử Feather là đấm được Beat là đấm được Vậy là đấm được hết rồi Đúng không? Chỉ còn Glide thôi Thì có hai thằng Glide thì bây giờ thằng nào qua thì cũng test được luôn Đây này Rồi <clears throat> Có ca lông à Ăn được không? Khỏe lắm anh em ơi Ui, nhìn kìa Một nhấc tay là coi như là một mạng người làm xuống Nhất thủ định mạng à Ui, Nhất thủ định mạng đây rồi Đúng rồi đúng rồi đúng rồi Đúng rồi Mặc dù là chưa làm đâu nhưng mà sau khi nhấc rơi xuống thì cũng sắp gần như là gần như là sấp mặt <laughs> Gần như là sẽ làm. Ok Đôn tiếp thôi anh em ạ Trứng này Rớt thì không có slot nha anh em nhé, Không không không không, không chơi rớt Luôn từ nãy giờ vẫn kéo ra Cay thật <clears throat> không ghép chiến thánh nữa nha anh em nhá để đấy để dành tí nữa tôi ghép cái um, cái gậy uh, tá ác gậy tá ác chơi được <clears throat> anh em nhìn kìa đội hình mạnh ấy chứ đúng không anh em công nhận với tôi không mạnh không mạnh đấy anh em có thể thấy là ở bây giờ hiện tại tôi vẫn còn đang còn 64 máu mấy cái thằng kia anh em nhìn nó sắp chết đến nơi kìa mà tôi còn trong cái bộ này tôi còn chưa có kẹp con giữ máu vào đâu nhá à Tôi nhớ rồi, trong trận đấu này tôi thua một thằng nữa Đấy chính là cái thằng gót đỏ Gót đỏ kẹp với cả Water Spirit Đây rồi Anh em ơi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ăn nổi thằng này không? Ăn nổi thằng này không? Đây nhá anh em nhá, nó đủ bộ sáu đỏ đấy Có bet omen rồi nhá Có bet omen heo đoàn hoàng nhá <clears throat> Ăn nổi không? Anh em ơi, ủa anh em ơi Ui anh em ơi được không Tôi hơi đen ở round này tôi toàn toàn toàn đứng vào mấy cái cái lỗ thôi Toàn bị đứng vào mấy cái lỗ để cho cho nó bị rút máu thôi Ủ vẫn không ăn được thằng này Đấy là round này là bị đứng vào mấy cái chỗ bị rút máu thôi anh em ạ Cứ đợi đấy Tôi thấy là vẫn cân kèo lắm Với cả căn bản là tôi đã đủ 6 đỏ đâu Tôi chưa đủ 6 đỏ anh em ạ <clears throat> trứng à Đó ờ, đập trứng cho Aquaman thôi Chưa đủ 6 đỏ nữa cứ đợi đấy Để đến khi mà chúng ta đủ 6 đỏ chúng ta gặp lại nhau Nhá Để xem là ai mới ăn ai <laughs> Một đô liệu rằng có thể ăn được hai đô không đấy, Lên đi, lên 3 sao đi Water Spirit lên 3 sao đi để xem là chứng minh ra là, là, là, là tút ca tút ca tút ca này liệu có có ăn được mà quên mất đấy là vợ vừa nãy là đang nói dở chưa nói hết đâu là cái điều đặc biệt ở trong cái skill con này là chưa nói hết đâu anh em mới chỉ biết được cái điều đặc biệt đầu tiên thôi đúng không đấy là cái con này là nó, nó tung trưởng là nó dựa vào đam đúng không đấy 6 lần của đam tay nhưng mà vẫn chưa hết cái con này nó tung trưởng ấy là nó còn xuyên bkb tức là thằng nào nó có cái áo giáp thiên thần ấy Đấy, áo choàng vận mệnh là là chả có cái xi nhê gì hết Đấm là vẫn xuyên áo choàng vận mệnh luôn anh em nhá Vẫn bị stun Vẫn bị mất máu như bình thường Đấy, nó hay ở cái chỗ này đấy anh em ạ Đấy rồi, úi dồi đủ rồi Thế thôi lên 10 thôi Lên 10 thôi Rồi, ok Ra 31 lên 10 Ok à, Thế thì trứng này chắc là đập cho con Grim thôi Nhé yeah. à, Đập cho Grim luôn Đó Còn một cái thứ ba nữa đấy Cái đặc biệt thứ ba của cái skill này Anh em biết là gì không Đấy là khi mà anh em chơi mà anh em có cái cấp điên ấy Thì anh em cái con này nó đấm này Nó sẽ được hưởng cái hiệu ứng của cái cấp điên Khi mà nó tung skill Đấy là nó sẽ tính cái skill của con này nó là một lần ờ, ờ, lần lần, crit Gặp thằng bit này Úi dồi anh em nhìn thằng bit đấm nó như bit như con luôn Anh em nhìn bit nó đấm như con này ngộ không à Ngộ không một Thì vẫn không ăn thua bạn ơi <clears throat> không ăn thua không ăn thua bạn ơi không ăn thua không đấm cho như con luôn gấu bố này gấu bố này gấu bố này ui rồi em nhìn được chưa bit làm gì có cửa 6 bit có ngộ không rồi nhá đấy cáo hai sao rồi nhá mà ăn cáo bay xuống cái bị hack xong chết luôn <laughs> bị hack tới tận là 6 giây anh em ạ 6 giây tỉnh lại thì chết bố rồi kinh không cao đấy kẹp kẹp thêm saman vào là nó rất mạnh đấy nhá kẹp saman nó chính ra là trận này không còn chơi heo đâu kẹp saman nó ngon hơn nhiều anh em ạ hai con saman đấy là bằng một cái món đồ cam rồi bằng một cái món đồ hích mà là ở level 2 hack là tới 6 giây rất lâu đấy vớ vẩn lại bay xuống lại đúng vào cái vị trí con co đấy thì là chắc chắn là xác định là nếu mà hết trúng vào con co địch mà nó lại gặp con co của tôi thì nó xác định là đi luôn như gì nữa đúng không đấy bít sắp đi nơi kìa bít còn đi trước cơ 6 bit ra ngụ không rồi ra cả sai linh ra xin rồi mẹ kẹp ba ra xin 6 bit mà vẫn còn đi được thì tôi chịu luôn đi ra đi ở vị trí top 5 ạ thật là như thế luôn <laughs> ui thằng này có phải căng này ui ui có cả dark split rồi thôi chết rồi dark split vào counter vào, vào vào đỏ anh em ạ à. nó counter vào warrior counter vào đỏ Ơ nhưng mà sau tôi cảm giác như là cái con tút cảo tôi chung nó vẫn coi như là là, là trì thế nhở <laughs> ui, ui, ui, ui, hết này, đầm hết này đầm hết được luôn này anh em này Ôi <laughs> Chấp cả đá Spirit đứng ở trong cái bãi thả con đá Spirit luôn Đéo xi nhê luôn anh em ạ, à. khỏe quá Mẹ như solo hết với cả bọn Clyde luôn này Anh em thấy không, căng không Ôi anh em nhìn nó khỏe như thế này làm thế nào mà có thể là có người chê con này yếu được nhờ Thánh phòng 12.000 đam nha anh em nhá Mà anh em nhìn cái bảng đam kìa Bên cạnh đi Chủ yếu đam đến từ con ca, Còn những cái con còn lại nó không gây ra một tí đam nào luôn Đấy Có cái con Omen nó gây ra 1.200 đam Thế thôi Còn lại những cái con còn lại nó chỉ đứng vai trò là đứng đấy để cho người khác đấm thôi nhá Mà thực ra là đấm thì nó Anh em có thể thấy ra vừa rồi ấy Là những cái con xung quanh ấy nó chết rất nhanh nó chết rất nhanh Chỉ còn có con Tutka là một mình nó solo với cả Tôi nghĩ là cái trận trước là nó ít nhất nó cũng phải solo với 8 con Đến 9 con bài Đấy mà nó đấm cho Ôi anh em thấy khỏe chưa Đấy mà có cả Dark Spirit đấy nhá Chúng ta là đang đánh là Warrior Và đỏ là những cái bộ mà rất sợ Dark Spirit Counter Thế mà cái con này anh em thấy không Khỏe chưa Ở đây nhá Feather kết hợp với Witcher là đã là là, là con con con con con Feather là đã lên à, con Fallen là nó lên được ba sao rồi này. Có ăn được thằng này không? Xem có ăn nổi thằng này không em nhé. Anh em xem tôi có tút ca ở tôi ừ, là con một tiền nó ăn được cái con con con con con này không? Một mình con tút ca một đô solo với ba con ba sao. Ba con ba sao mà là ba đô anh em ạ. Anh em nhìn kìa. Đấy nhưng mà cái bọn Feather này tôi đấm bình thường thì tôi đấm trượt nhưng mà tôi tung trưởng thì tôi lại không đánh trượt cơ. Ờ Tôi mà tung trưởng thì tôi lại đấm trúng ừ, Vấn đề nó là như thế Ăn nổi không? Ui rồi ăn được luôn này anh em này Solo chấp cả ba thằng luôn Chấp cả ba thằng luôn Ui rồi anh em khỏe không? Khỏe chưa? Khỏe không? Khỏe không? Khỏe không? Ui rồi ăn được luôn này <laughs> Ui rồi ui rồi đấm đéo mất máu luôn Đấm đéo mất máu luôn Mẹ full lần Witcher này đấy Còn có Demon rồi đấy Còn đéo ăn thua à? Khỏe quá anh em ơi rồi <laughs> Xem hài vẽ cả đái luôn ạ Đùa thật đấy Nói chung là tôi nói rồi Chỉ có tôi thôi anh em nhá Chỉ có tôi và cái kênh cơ đây này Thì mới cho anh em những cái giây phút nó được như thế này thôi <laughs> Anh em là tôi đối, em tìm được cái kênh nào khác là như thế này đấy <laughs> Vừa chiều coi như là fan nhá Đấy lại vừa coi như thử nghiệm cho fan Đầy đủ, rất có tâm luôn <laughs> Anh em thấy sức mạnh chưa à, khỏe vãi đái luôn ạ Đúng không? Full Picture full đồ thêm cái thằng phe Feather ấy anh em biết không Nó là có 5 con 3 sao cơ Đấy Tabu Witcher 3 sao này Còn Whisperseer 3 sao này What Workset 3 sao này uh, à, Shutdown Crueler 3 sao Và con Fallen Witcher 3 sao 5 con 3 sao đấy anh em Mà anh em trông cả Trong cái giai đoạn cuối tôi một mình cái con Tutka nó solo với cả ba con 3 sao luôn này Anh em biết là thế nào rồi Mà nó là con 3 tiền đấy nhá 3 đô ấy Đấy, lại gặp thằng Clyde này, tôi Clyde khỏe đấy nhưng mà làm thế nào để giết được cái con Tutka của tôi? tôi chưa tìm ra câu trả lời cho đối thủ ui rồi đa split chết rồi bạn ơi Thế thì làm thế nào mà ăn nổi bạn ơi Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá Đủ bộ đấy, đủ bộ đấy, đủ bộ đấy Lên ôi, solo với cả Lancer luôn Solo với cả Lancer, solo với cả Dragon ở lại luôn Tí cho thử con Lancer hai sao em. <laughs> Ôi rồi Ôi rồi ơi, đấm nhau đi, đấm nhau đi Nhưng mà tôi nghĩ là kết quả này thì nó vẫn thế thôi Nó vẫn thế thôi <laughs> Khỏe quá anh em ạ à. Anh em thì, thì thì bất ngờ đúng không Nhưng mà tôi tôi đéo bất ngờ lắm Tôi tôi biết rồi mà Tôi biết sức mạnh của con này rồi Tôi đâu có bất ngờ đâu Đấy tôi trận trước tôi đã chơi Warrior rồi Nhưng mà bởi vì là, là tôi cũng biết sức mạnh của nó Nhưng mà tôi muốn là chứng minh cho anh em thấy là nó sức mạnh của nó rõ ràng hơn nên là tôi kẹp vào cái bộ gót đỏ này để để cho anh em thấy là sức mạnh con này nó mạnh hơn đấy nó rõ ràng hơn nó rõ nó dễ thể hiện hơn vì là trong cái bộ này thì một mình nó thể hiện thôi còn trong cái bộ Warrior thì nhiều khi là nó có Celery các thứ vào thì trận đấu nó kết thúc nhanh, round đầu nó kết thúc nhanh thì nó cũng không thể hiện được nhiều. Nhưng mà trong cái bộ này thì nó lại thể hiện được rất nhiều. Anh em có thể thấy rất mạnh. <coughs> Rồi Ok chưa Đồ Đồ đồ xin đồ Đám ma pháp à Không được rồi Đám ma pháp này đâu có dùng được Được rồi hút máu trừ giáp anh em nhá Chắc chắn rồi Món đồ tiếp theo Ok Xong ba món trấn phái rồi Tiếp theo tôi nghĩ là sẽ là giáp phản hoặc BKB thôi Rồi roll tiếp vào Nào, ok, đéo ra gì à? ô ôi rồi thật ui, ui không không ok đã dồn là cái gì luôn anh em ạ vai đái ạ ôi kìa thế là thế đéo nào trời ạ ui thôi chết tôi rồi chứ tôi bán nhầm rồi anh em ơi tôi là tôi phải bán cái con con con con uh, lava đi chứ tôi lại bán con ách rồi còn một con nữa là lên được rồi mà Thằng này Dark Spirit 2 rồi này thử chết rồi, thế thì hơi căng Dark Spirit 2 nó đốt ờ, đỏ là nhanh lắm Dark Spirit 2 của chúng tôi Vẫn solo, ờ, quyền mất lóc lại cái đã Có cửa ăn được không? Có cửa ăn được không bạn ơi? Có cửa ăn được không? Làm đéo có cửa <laughs> trao đổi chiêu thức trao đổi chiêu thức đấy ừ tỉ thí võ công à đây tôi nghĩ là nó là cũng sẽ giống như là một cái ờ, anh em đang xem chuyện tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung <laughs> Dồn đồ cho cả cả cả cả, cả rồng ờ, còn dồn cả chém lát luôn Càng thật <clears throat> Rồi luôn tiếp vào I feel dizzy. Ôi, một con sứ men nữa thôi. Ủi ừ, tôi chết rồi, đéo con slot nữa này. Thôi thế phải hy sinh con lava rồi anh em ạ. Bắt buộc là lava này phải phải phải phải phải, phải bán nó. Hết slot nữa. Chán thật sự. <coughs> Hy vọng là con Swordman và con Aquaman nó sẽ lên được 3 sao sớm ấy để tôi giải phóng được cái cái hàng chờ này. Thực ra vẫn phải ưu tiên cho hai con này bởi vì hai con này nó có đam. Đấy còn những cái con còn lại thì thực ra nó kích hệ thôi là được rồi. Ừ, đang có chuỗi anh em ạ. nếu Đéo nào ăn được tôi luôn. Vai thái thật. Đây này, thằng gót đỏ này, gót đỏ người nước này anh em này. Gót đỏ người nước đâu rồi? Người nước này hai sao thì làm gì tính tiền. Ui rồi. Ôi nhưng mà nó chói được con tốt cao của tôi vào rồi kìa. Mà tôi cảm giác nó vẫn không thể ăn được tôi ấy. Bây giờ tầm này không ăn được tôi rồi Bây giờ là chỉ để cho tôi bắt được thôi Tôi đấm một phát thì... thì, thì, thì, Chào nhé <clears throat> Vào đây, mày vào đây Mày vào đây, mày vào đây, mày vào đây Mày vào đây, ừ, cứng phết nhờ Sáu đỏ mà, sáu đỏ cứng á Cứng đấy Cứng đấy, ui, cứng đấy, cứng đấy Có giáp phản, ui, nó có giáp phản anh em ơi Cứng đấy, ui, nó lướt, nó lé được Ui trao đổi vô công kinh quá anh em ạ à. Mẹ cái quả vừa rồi tôi phải nói thật với anh em là y như là trong phong vân luôn Anh em biết chuyện phong vân không Mẹ trông cái quả vừa rồi trao đổi chiêu thức vãi đài thật <clears throat> Coi như là là, là là là nhiếp vân đầu với cả bộ kinh phong mẹ Còn tất cả của tôi tôi nghĩ là chắc chắn là nó sẽ là Tôi nghĩ là nó sẽ là là là, là, là nhiếp vân rồi Đấy nhiếp vân chuẩn Đấy vân mây Đấy còn à, con à, người nước của nó thì là gió Đúng rồi lướt đi lướt lại thì chắc là gió rồi Đấy bộ kinh phong Quá hợp lý Chính xác Quả mấy cú tỉ thí phải nói là y phim luôn Y trong phim anh em ạ Rồi mà trong phim đấy anh em nói thật với anh em là một cái cái bộ phim nổi tiếng chuyện nổi tiếng nói phát anh em nếu mà anh em không biết ấy thì tôi nghĩ là thôi tôi nghĩ là tốt nhất là anh em phải công nhận với tôi là anh em đéo có tuổi thơ nói thế cho nhanh cái chuyện phong vân nó quá là gắn bó với tuổi thơ chúng ta từ nhỏ rồi ai mà không biết đúng không ai mà bây giờ mà vẫn còn không biết nhiếp vân ai mà cái tầm này vẫn còn không biết bộ kinh phong thế thì vứt vứt vứt hết Thế anh em nhá <clears throat> Đấy còn nói đến đây thì vẫn có ông coi như là cãi với tôi là, là không phải là nhiếp vân và không phải là bộ kinh phong Mà nó phải là nhiếp phong với cả bộ kinh vân ấy thì anh em biết không Anh em đang xem tôi ở một cái vũ trụ khác Tôi ở cái vũ trụ này của tôi thì nó là Nhức Vân nha anh em nhá <laughs> Mạnh quá anh em ạ Quá khó cho đối thủ Không một thằng nào ăn được luôn Đây rồi <clears throat> Hay quá giải tán cái hàng chờ Ok Đấy Đồ còn lại dồn như con này đó Xong rồi đấy chỉ còn hai thằng anh em ơi Chỉ còn hai thằng thôi Một thằng phe giờ đúng không Ui lên nhiều ba sao đấy Đấy lên nhiều ba sao nhưng mà để làm gì đâu Lên nhiều ba sao để làm gì đâu Lên nhiều ba sao nhưng vẫn đéo ăn được tôi cơ Ờ Ôi giời ơi Từ linh xuống Hay quá Ui rồi Trông này Thầy khá nhiều ba sao đấy Có cũng, cũng, cũng kẹp được Dark Spirit vào counter gót đỏ rồi Counter đỏ Warrior rồi Út đéo tung trưởng luôn này Ui giời ơi anh em thấy không Căng chưa? Lại một mình solo lần này với bốn con ba sao nhá. Lần này là solo với bốn con ba sao anh em ơi. Solo với bốn con ba sao. <laughs> solo với bốn con ba sao anh em ơi. Ôi rồi ôi, bảy máu chắc thằng này vẫn chưa đi được đâu. Con này của tôi nó chỉ là một con một tiền thôi mà. Đẩy nó có mất nhiều máu, đẩy có ba máu thôi. Đẩy có ba máu thôi anh em ạ con này đẩy có ba máu thôi <laughs> mỗi lần lọt được có ba máu đối thủ lọt ba máu nhưng mà đối thủ phải phải nói là cực kỳ ức chế luôn không thể đấm được chết cái con tất cả tôi quá mạnh 11.000 đam anh em ơi trời đúng là coi như là nhiếp vân có khác khỏe thật sự <clears throat> mà cái trưởng này nó nếu mà ở trong chuyện phong vân thì cái trưởng này nó sẽ phải là cái trưởng ở trong cái chuyện nó phải tên là gì nhá anh em nhỉ Nó hợp với cả nó, nó trùng với cả một cái trưởng gì mà nó giống như thế này nhỉ Đấy là nhấc tay lên đấm đối thủ lên trời hạ xuống rồi chết luôn ấy Có trưởng nào như thế không? Ở trong phong vân không? Hay là chúng ta quay quay quay quay quay lại tiểu thuyết của của Kim Dung vậy? Hay là chúng ta tìm một cái trưởng ở trong tiểu thuyết của Kim Dung cho nó phổ biến hơn để cho các anh em dễ theo dõi hơn nhỉ? Ừ. Hàng Long thập bắt kiếm phải không? Có phải không? Đấy, lấy cái mảnh linh hồn này rồi tung ra coi như là là 18 đúng không? Thập bát là 18 à? 18 cái kiếm vào mặt đối thủ. Chắc là cũng không phải rồi đấm tay không mà có dùng kiếm đéo đâu. Ừ, thế thì nó phải là một cái cái trưởng mà nó nó nó, nó đánh bằng tay nhờ. Ừ. Cửu âm bảo điển. Chính xác. Chính xác ở đây rồi, chiêu thức cửu âm bảo điển. Đấy, chuyên dùng tay là coi như là vặn cổ đối thủ. Tuy nhiên là vẫn rất có thể là tôi vẫn sai Đấy nhưng mà nếu mà anh em thấy có cái cái chiêu thức nào mà nó đúng hơn ấy Và nó hợp lý hơn thì anh em có thể comment về dưới nhá <laughs> Đợi comment của anh em <clears throat> Tầm này mạnh quá anh em ơi Ui Anh em nhìn này Không thể nào ăn được tôi luôn ấy Rồng là mắc binh rồi đấy Đắt Spirit 2 sao rồng 3 tia Full đồ rồi gì nữa Tầm này chắc cũng phải rơi vào tầm 6 đồ cam rồi chứ ít gì nữa đâu Anh em ơi Thế mà nó vẫn đeo ăn được tôi Sợ sự Chả nhẽ lại bộ này nó lại mạnh như sao <laughs> Liệu rằng có khi nào nó lại thành chen không nhỉ? Nó lại thành beta không nhỉ? Vớ vẩn ngày mai lại có ông chơi lại thấy hay lại cuối cùng lại thành beta thật thì bỏ mẹ <laughs> Ảo thật sự luôn đấy Cộng trí luôn anh em ạ Ui rồi ôi <clears throat> Cẳng quá anh em ơi Đùa chưa? Không ngờ luôn đúng không anh em Thực ra thì đấy là anh em thôi Chứ tôi thì tôi chả có cái gì tôi bất ngờ cả Nó quá là, là rõ ràng là con này rất mạnh rồi Tôi toàn là, là, là, là, là, là chơi con này mà Khổ Con này là, nó là một cái con mà phải nói là con co một tiền mạnh cực kỳ rồi đấy Mạnh gần nhất ở trong game Đấy Nếu mà chơi về hộ ờ, gọi là vật lý thì chắc là mạnh nhất rồi Trong một tiền rồi Còn nếu mà chơi hệ gọi là hệ bắn trưởng thì chắc là thua mỗi con Heaven Bomber Thế thôi Anh em nhìn này nuôi chồng kìa Bất lực quá anh em ơi Trao đổi chiêu thức thì ừ, kết quả phần thắng thì vẫn luôn là nghiêng về nhiếp vân Chứ còn cái thằng kia thằng kia thì chắc là là, là, là dòng này thì chắc là chơi kiểu ờ, là hàng long đúng không thập bắt kiếm đúng không đúng rồi đây là mới chính là hàng long thập bắt kiếm <laughs> còn tôi thì ờ, thôi thì tôi vẫn quay lại là vẫn là nhiếp vân vẫn là yêu thích nhiếp vân ok đi ở kia thằng kia đi ở kia anh em kìa ừ. Hay à không Đấy nhưng mà rơi sang cái món đồ đéo dùng được Anh em ạ Đấm vào cái thằng 6 con con, con 3 sao Đi hết luôn Mà đâu phải chỉ có đấm thằng đấy đâu Tôi đấm tất mà Trong game này tôi nói thật với anh em là Chưa một thằng nào mà tôi không đấm được luôn Từ thằng gót đỏ người nước này Thằng bít là cũng đấm được hai thằng cờ lai đấm được này thằng ờ, phe giờ kết hợp witcher cũng đấm được đấm hết anh em ạ sợ thật sự tôi phải nói là sợ thật sự luôn Đồ này trá ghép được cái gì anh em ạ. Thôi, tạm thời dồn đồ vào cho cho cho cho Aquaman xong rồi tí nữa đợi ra 4 năm anh em nhá. Trận này tôi nghĩ là sẽ đánh ra 4 năm đấy. Mỗi round chỉ đẩy nó hai máu, ba máu đấy mà. cướp đa Spirit hay quá Rồi Ăn nổi không ăn được không này quá anh em ơi ủi nhìn kìa nó tốt cả một mình nó tả sung hữu đột phía dưới nó giết chết hết luôn giết chết hết hàng phía dưới anh em ạ giết chết hết luôn ấy ô vớ vẩn nó đi luôn ra này không vớ vẩn đi luôn ra này không tám máu chắc chưa đi ở đâu lọt vẫn lọt một con nữa mà hay quá <clears throat> Đối thủ vẫn chưa chết anh em ạ Nhưng mà khó có thể sống được với round từ 45 Chắc đi luôn round này rồi Đi luôn round này không không không sống nổi round này rồi Thôi Tôi nghĩ là round này round cuối rồi anh em ạ Nhưng mà tôi nghĩ là video này đã quá đủ để thỏa mãn cho anh em rồi Đấy xem đồ con rồng này nào Ui rồi anh em ơi mẹ nó Phun đồ luôn Ui thằng này nhiều đồ cam này Vãi cứt 8 món đồ cam ạ à. Một mình con tút ca Một tiền của tôi Một đô của tôi đấy anh em mà đấm cái thằng Clyde là coi như level 10 rồi Mắc binh rồi Kẹp Dark Spirit rồi Counter vào đội hình của tôi rồi Và nó còn có 8 cái đồ cam mà nó còn đéo ăn được tôi thì Úi rồi anh em ơi con này nó mạnh thật đấy anh em ạ Úi rồi mạnh quá anh em ơi Anh em nhìn kìa nó quay xuống dưới nó vẩy một phát thì chết mẹ hết từ hàng đằng sau rồi kìa Bây giờ còn một mình con rồng nó sao đấm được đây Còn đông lắm bạn ơi Thôi sóng rồi Bây giờ thì một mình cậu solo solo thế nào được rồi ơi <laughs> anh em thấy chưa anh em thấy chưa vặn chưa vặn chưa anh em mà thấy cái clip này nó đặc biệt nó xuất sắc thì anh em nhớ anh em like cho tôi nhá trời ơi tôi còn phải tự nhận thấy là cái clip nó quá hay luôn thật là như thế ạ chưa thấy clip nào mà thật là sau khi còn mới ốm dậy mà nó mãn nhãn như thế này <laughs> thế anh em nhá anh em thấy hay để lại tôi một like anh em chưa đăng ký hãy đăng ký để xem các clip cực kỳ hay ho và